thì hiện giờ thì à, Ngọc Tâm thấy ở à, phía trước mặt của tượng Phật Di Lạc thì không còn quan sơ như ngày xưa nữa vậy những cái cây cổ thụ những cái cây sao cao dung dúc à, rất là thoáng mát hiện giờ thì đã được sang bằng chở về với cái bàn tay nhân tạo của con người vậy thì không còn sự thiên nhiên hay là những cái sự cổ kính của quan giả ở vùng núi nữa vậy thì do à, bàn tay con người đã à, nhúng vào để khai quá những cái à, du lịch xây à, cắt đồ lên nó vậy không biết đang làm cái gì thì ngọc tâm cũng chưa biết nhưng mà từ Phật Di Lặc này cũng khá lâu rồi đó vậy vị thì cũng không xây dựng lại được thì giờ này thì Ngọc Tâm nhìn thấy trên màn ảnh đó vậy thì tượng Phật Di Lặc hơi nghiêng về mép bên tay phải quý vị màn hình nhỏ thì bên tay phải của quý vị thì à, do cái cục đá càng ngày càng lớn núi càng ngày càng lớn như vậy thì tượng Phật thì nó phải nghiêng tất nhiên là điều à, tất yếu rồi à, nhưng mà hiện giờ thì cái khu này đang đập phá chặt những cái cây lớn thì không biết làm cái sự tích tư liệu gì nữa thì chưa có thấy cái bản thống kê gì đây coi như là cái sự biến cố của trên núi Thiên Ngâm Sơn không còn quan sơ để cho được tái tạo lại bằng những cái à, hình ảnh nhân tạo đây là những cái khu buôn bán ngày xưa cặp kinh đường nữa gì à, hiện giờ thì cái đường lên thì nó không còn mát mẻ nữa gì à, rất là nắng thì à, sáng tới giờ thì à, bên à, phía đối diện à, dưới chân núi thì có rất là nhiều tiếng à, nổ do à, không biết tập chặn hay gì nữa vậy nổ liên liên tục luôn à, giờ này thì những cái hoàn cảnh ở bên đây thì à, đang à, được khai thác à, làm những cái công trình rất là lớn thì, thì lúc trước thì quý vị nhìn thấy những cái cục đá trên ở dưới đó vậy nhìn không thấy đá nhưng mà khi mà đào lên thì những cục đá đang ẩn tàng ở dưới à, lòng đất thôi vậy bởi vậy à, đang kẻ đá quý vị ôi ôi cục đá nó có sẵn vậy đó sư huynh à, năm nào giờ vậy mà năm giờ dùng vậy ha hay dữ ha cái này à, chuẩn bị làm công trình gì đó sư huynh tượng phật à, phật gì lạc à, cái săn thôi ha à, săn tam cấp của phật di lạc à, làm tam cấp lại ha ừ đẹp cho một con người ta. vậy thì tại chưa thấy cái mô hình đó chưa lên mẫu vẽ chỉ công trình có con vẽ thôi dạ quá cực này mình à, lấy hết đá lên luôn hả ờ, cực dữ vậy à, có rất nhiều cục đá ẩn dưới à, đất thôi vậy. Ờ, à, do ngày xưa thì đi quý vị mình thấy là cây không à dưới đất không à không thấy đá nhưng mà sau khi hay quặt những cái cây lên thì những cục đá nó à, nằm ở phía dưới gì đá rất là lớn luôn rất nhiều cục đá thì hiện giờ thì à, bà con cũng đang khẽ ra để à, chuẩn bị làm cái công trình nghe nói là tam cấp gì đó vậy do tượng Phật thì làm khá lâu rồi mà chưa có hoàn thành à, đây là cái bản vẽ mà chưa được tiết lộ ra tượng Phật Di Lạc nè quý vị à, Di Lạc sức thế anh hùng đó quý vị à, trong giảng à, nói rất là nhiều bà con đang buôn bán thì giờ vô trong hết đó quý vị lúc trước thì bên ngoài hai bên rất là sông quốc thì hiện giờ cái không khí ở uh, núi cấm thì rất là ít khách quý vị do những cái lực mới thì ngọc tâm mới vừa cập nhật nóng hổi luôn à, thông báo cho quý vị mình à, à, có đi đòn đi núi đó cũng à, biết quý vị tổ chức đi đòn thì à, bà con chủ yếu cho à, mọi người hiểu về cái đạo Phật giáo Hòa Hảo cũng như biết được cái đạo để mà tu hành biết những vị à, có công rất lớn để à, vào vùng Thất Sơn để khai quang và truyền đạo Đức Phật Thầy Tây An à, là ngày khởi sướng rồi năm kỷ dậu à, lần lần tới à, Đức Phật Chùm đức bổn sư sư chạy bán phai và sau đó là đức quỳnh giáo chủ tất nhiên là đức thầy kính yêu của chúng ta thì hiện giờ thì à, à, bà con tổ chức thì à, chủ yếu đi nói đạo và bà con hiểu biết cái quyền di nơi đây nhưng mà do cái lệnh không cho nói đạo ở trong à, trong các cái à, nhà nghỉ nhà trọ vậy do vậy cho nên à, nếu mà không cho vậy thì à, đồng đạo tổ chức đi thì nó ít mất cái nghĩa ra bà con cũng à, ái ngại trong cái việc tổ chức nữa quý vị sau này quý vị <laughs> nếu vậy thì à, bà con cái lượng khách đến à, núi Thiên Cẩm Sơn này thì càng ngày càng vắng lại do đi núi này thì chỉ có đồng đạo đi nhiều quý vị tổ chức cho bà con đi còn bà con tham quan thì à, rất là ít bà con tham quan thì chỉ đi xe đi xe lữ hành hoặc là xe đầu lên đây đi vòng vòng cái hồ Thủy Liêm mà đi giếng ba bốn điểm đây để xuống không có không có loại vào trong cái gì giờ này thì à, ông sẽ quay à, tượng phật di lạc thì tượng phật này à, làm khá lâu nhưng mà vẫn chưa xong cái gì thì lúc trước thì quý vị mình biết những cái hàng sau rất là lớn gì thì hiện giờ thì do khai quật những cái cây lớn và rất là nắng còn buôn bán thì rất cực khổ hay vậy và còn đến đây thì nó cũng không, còn quan sơ nữa à, tâm mời quý vị cùng vào bên trong để à, viếng qua tượng Phật Di Lạc à, quý vị thấy cái tượng à, rất là cao nó về cao nhất ở à, Đông Nam Á vậy có 102 thì chất lượng này mới lao chùi lại vậy lúc trước thì Tâm thấy à, có những à, tổ yến đang đóng trên cái dành tay cũng như mắt của tượng Phật và cái à, trong mũi như vậy là những cái tổ yến rất là nhiều <coughs> xung quanh cái tượng Phật thì quan cảnh thì rất là đẹp vậy thì trước dưới chân tượng Phật thì có hai ông rồng hai bên thì ngày xưa thì do à, không biết à, làm sao mà trong à, bụng của tượng Phật cũng làm gồng cái gì do kiến trúc hay sai hay là không đúng với chân lý ra cái gồng ở trong bụng được đập và xây lại hiện giờ bên trong thì vẫn còn đang xây dựng hay gì à, phía dưới thì các vị mình thấy ha, rất là trống không còn những cái cây sau à, thoáng mát nữa À, kính thưa quý vị thì à, giờ này thì à, Tâm à, mời quý vị cùng vào bên trong à, của tượng Phật Di Lạc quý vị à, do cái công trình làm khá là lâu nhưng mà vẫn chưa có hoàn tất quý vị à, đây quý vị nhìn thấy những cây cột thì, à, tạo thành những cái hoa văn như là uốn khúc như cái ruột như vậy rất là đẹp à, đây là lúc trước là à, nơi đây thì à, làm cái à, gồng rất là lớn vậy do không biết cái kiến trúc làm sao cho nên đục làm lại đây là những cái vị thư ký để tiếp nhận tiền ở đây nè quý vị nơi đây thì hiện giờ thì sửa lại thì Tâm thấy có tượng Phật giống như tượng Phật Di Lạc nhưng mà nhìn thì ờ, có kéo cái ờ, bị theo có ờ, có thể nói là đây là bố đại hòa thượng cái gì ở bên Trung Hoa cùng với những đứa trẻ gì công trình này làm khá là lâu quý vị trên có những cái gác đi lên trên có thể mình đi lòn lòn vô cái ra ngoài cái gúng được luôn quý vị À, nhưng mà do công trình đang làm á mình à, không thể nào lên trên được rồi giờ này thì à, những cái công trình thì vẫn tiếp tục được thi công trong suốt thời gian khá là dài quý vị theo tâm biết khoảng gần hai chục năm rồi mười mấy năm rồi nhưng công trình vẫn chưa xong quý vị thì ngoài cái công trình tượng Phật Di Lạc này quý vị và ở bên ngoài còn rất nhiều điểm để mà chúng ta tham quan thì à, vòng vòng cái hồ ở Thí Liêm này thì à, có à, chùa Phật lớn có cái chùa rất là nổi tiếng có củ trùng đài cao dung dúc đó là chùa Vạn Linh đó vậy quý vị đến đây thì tham quan khung cảnh rất là đẹp thì ở phía sau tượng Phật Di Lạc thì có mở cái quán cà phê gọi là cái cổng trời quý vị à, tâm thì không có qua đó giới thiệu cho quý vị mình à, biết à, để à, đi tham quan đây là phía sau gần ở phía sau ở tượng Phật rồi đó quý vị công trình rất là vĩ đại quý vị làm rất là lâu luôn à, mời quý vị tham quan cái công trình đang thi công công trình này nếu mà hoàn tất thì chắc à, rất là đẹp cái gì ở bên trong có à, rất nhiều à, cái hoa văn à, giờ này ngọc tâm mời quý vị cùng ra phía bên ngoài lại hé quý vị à, thưa quý vị thì à, giờ này thì à, ngọc tâm à, rời xa à, tượng phật ngồi rồi tượng phật di lạc à, để à, xuống à, tượng phật nằm à, cho quý vị mình à, À, xem à, gặp gỡ chú mừ đây là cái à, tượng phật được đức phật tịch diệt đó quý vị nghe qua lịch sử hay quý vị nam mô đà phật à, thưa quý vị thì đây là cái đường xuống tượng phật nằm quý vị còn gọi là đức thích ca nhập niết bàn quý vị nghe tiếng chim hót trong cái khu rừng rất là êm tai quý vị những cái quan cảnh rất là đẹp cái à, cây à, sim hoặc là cái thông quý vị à, còn gọi là Đà Lạt hai quý vị à, đây là tới à, trước à, à tượng Phật nằm quý vị à, đây là Đức Phật à, nhập Niết Bàn giờ này thì học tâm mời quý vị cùng à, xem qua à, cái à, lịch sử của Đức Phật à, qua chú Mười quý vị à, thuyết giảng cho quý vị mình nghe